Chị xin chào ông bà cô chú Chào ông bà cô chú Hello xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn Sáng nay à, cả gia đình Chi Chi sẽ đi à, vào trung tâm của thành phố Liverpool mọi người Hôm nay cuối tuần thì mình sẽ đi vào đó đi dạo thành phố Đang đã xe lửa mọi người Nhưng mà không phải là đi cái chuyến này đây bự quá kìa tụi mày biết kìa lúc rồi đá đây like được bi luôn hello mọi người mình đã xuống à, tàu lửa rồi bây giờ mình đang ở à, liverpool các bạn bây giờ sẽ đi dạo khám phá thành phố liverpool nha mọi người hello chi chi chị đang ăn táo rồi cô chú đem thêm trái táo hả chi đây là phía đối diện của cái bến tàu lửa lớn nhất ở liverpool bến tàu lửa lớn nhất của Liverpool là Lam Street đó các bạn đây là cái bến tàu ở trong đây nè nó lúc nãy mình vừa mới đi ra từ trong đó đó à ở trong cái khu trong đó đó là tới mùa Noel là sẽ có hội chợ Noel trong đó đó mọi người ở trong đó thì có viện bảo tàng có những cái ờ, ờ, phòng trưng bày triển lãm á và mở cửa miễn phí luôn á các bạn St George's Hall, this is called, by the way. Oh, what? There's a clue, St What is that for? This is Lam Street. Lam Street. So the street means Lam Street. Okay. Hôm nay trời nắng rất là đẹp mọi người Cả tuần là trời âm u nhưng mà tự nhiên hôm nay thứ bảy cuối tuần cái trời nắng rất là đẹp luôn Cho nên là cả nhà mình quyết định là đi ờ, đi tàu vô trung tâm chơi Bây giờ mình sẽ đi vô trong đây nha mọi người Đây những cái cái trụ lớn thấy ghê luôn á ở phía bên ngoài cổng có ờ, hình hai bốn luôn chứ bốn cái cái chú sư tử nè bức tượng rất là lớn trời hôm nay mà trong xanh luôn á trong xanh mà nắng đẹp quá trong đây là hội chợ Giáng sinh năm ngoái mình đi cái ờ, cái tượng cái tượng đài này là để tưởng nhớ về cái uh, chiến tranh để mình xem cái bức tượng của uh, cái người đàn ông cưỡi ngựa này là ai nha các bạn ở đây nè các bạn cái ở đây người ta có cái dòng chữ nói là cái bức tượng này là của một cái hoàng tử rất là thông minh và người ta đã làm đặt cái bức tượng ở đây từ năm 1866 rồi mọi người nhưng mà không có để tên để mình qua bên kia xem có tên không ở bên đây thì để là hoàng tử Albert sinh năm 1819 mất năm 1861 cũng ờ, tuổi thọ cũng không là cao hết mọi người tuổi thọ cũng ngắn đây cái bức tượng lớn lắm cưỡi trên cái con ngựa phía ngoài thì có ờ, những cái bức uh, điêu khắc Wow, <laughs> những cái cọt nó bự quá cô chị ơi Những cây cọt này rất là lớn luôn á cô chú anh chị và các bạn Rất là lớn luôn rồi chị lại chị đứng gần cây cọt cho mẹ coi coi Ừ, nè chị đứng gần cây cọt này cho mẹ coi nè Cái cọt này bự quá nè chị nè Bự quá Trời ơi chi nó có chút chiếu luôn kìa à, cái, cái lon của nó, ừ. Chị ôm hết không? ong này rất là lớn rồi các bạn đây là những người lính rồi các bạn người ta có để vòng hoa để tưởng nhớ những người lính và ở đây có đôi giày nữa có một cái đôi giày lính nè chiếc vòng hoa này là của sinh viên của trường đại học ở Liverpool đây đây là có bức ảnh của những người lính đó mọi người đây đây là bức tượng của một cái người phụ nữ đang cưỡi ngựa đây là bức tượng của Victoria đang cưỡi ngựa cái bức tượng cũng rất là lớn người phụ nữ đang cưỡi ngựa nhưng mà ngồi một bên nha mọi người chứ không có để cái chân qua hai bên giống như mà mình à, ở Việt Nam mà mọi người đi à, đi xe máy hay xe đạp mà phụ nữ con gái à, mặc váy cái ngồi để chân một bên đó waiting to get a bus to go to uh, Liverpool's football stadium. Ah. Liverpool are playing at home today. Ah, okay. So they're all standing there to get the bus to the, Mọi người đang, to the stadium. đang xếp hàng, một hàng rất là dài luôn cô chú để đợi uh, ờ, xe bus lên xe bus sẽ đi tới uh, cái sân vận động bóng đá Liverpool bữa nay Liverpool đá nè Liverpool đá ở sân nhà luôn cho nên là mọi người xếp hàng quá trời đông luôn kìa So get the bus to the stadium from here babe à, ok Where's Chi không con cái ờ, cái chỗ này là để tưởng nhớ đến cái người mà đã uh, bị uh, tai nạn chết ở trên đường ở đây nói là công viên nhưng mà thật ra giống như là một cái quảng trường vậy đó các bạn ở đây cũng rất là nổi tiếng ở Liverpool có rất là nhiều những cái bức tượng của những cái uh, nhân vật nổi tiếng ở đây nè ngoài kia nữa kìa ở Liverpool ở Anh thì mình thấy có rất là nhiều những cái con chim mòng biển nha các bạn giống như là con chim hải âu á nhiều lắm nhiều khi mình ăn á hả là nó nó chạy nó bay lại nó nó đáp cái đồ ăn của mình luôn á mấy cái con chim mà nó dạng thấy ghê chưa đó bự nhiều lắm bự luôn ở đây có cái tòa nhà này nó nằm giữa hai con đường luôn nè mọi người một cái khách sạn ừ, đó là cái hotel tên là Shankly là tên của một cái um, người quản lý cho đội bóng Liverpool rất là nổi tiếng cho đội bóng Liverpool luôn mọi người Dissidin cũng là một tên của một cầu thủ rất là nổi tiếng của đội bóng ờ, Everton luôn đó mọi người là khách sạn luôn đó cái tòa nhà này nhìn rất là cũng ờ, rất là lâu đời rồi đó mọi người nhưng mà cái tên khách sạn thì ờ, lấy tên mới đây ừ chục triệu nó cũng là một cái ờ, một cái viện bảo tàng nữa các bạn rồi cái mâm bị đó chứ Let's cross over again because we're going to go, I'm going to go on that saw there's a new Asian restaurant as well. Good. Good. Here's a data. Like uh, Chinese. Chinese. Uh, uh, nothing Chinese. I think it's like pan pan Asian. Ở bên đó có một cái nhà hàng châu Á mới là mở rất là lớn Các bạn có cả trên lầu luôn nè mọi người ở trong những con hẻm nhỏ sầm uất. Oh, what is that? What is this tell? Yeah. is the Bank of Liverpool, yeah, so it must have been, yeah. Yeah, it's a, it's a restaurant now. Bên đó là ngân hàng Liverpool nhưng mà bây giờ là nhà hàng đó mọi người. Ở trên à, những cái lan can người ta để những cái bức tượng, những cái hình của mấy cái con chim đủ màu hết trơn rất là xinh luôn mọi người. Bank of Liverpool bây giờ là nhà hàng cũng rất là nổi tiếng luôn. Pacific. Happy month. Sige sa. Sige sa. Sige the the things was singing, singing. I tell I tell her before when she singing. Tell let me know I want to buy ticket and yeah. con ở anh mình đi đến chỗ nào cũng thấy có nhiều chiếc xe đạp điện nè các bạn ở ngoài đường mình cứ bỏ tiền vô là mình chạy thôi mình chạy khắp thành phố vậy đó nhưng mà hôm nay ờ, nhà mình đi đi vô trung tâm chơi thì không có ờ, cái ý định thôi là cái kế hoạch mua sắm cái gì hết cho nên là chỉ đi dạo thôi rồi đi ăn đi uống rồi đi về mọi người Hai mọi người Bây giờ thì mình dẫn các bạn đi vào một cái con hẻm rất là nổi tiếng ở Liverpool luôn ở trong cái con hẻm này thì tụ họp những cái quán bar quán rượu và nơi của um, và có một cái quán ờ, bar của nhóm nhạc Beatles lần đầu tiên chơi nhạc ở đây các bạn và buổi tối thì sẽ chật kín không còn lối đi luôn rất là đông mọi người rất là nổi tiếng ở Liverpool ở trên cái bức tường này thì mình thấy uh, trên từng cái viên gạch có tên của những cái ca sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng nè mọi người Cái câu lạc bộ Kevin Club này là nơi đầu tiên của nhóm nhạc Beatles chơi nhạc ở đây nè mọi người ở đây rất là nổi tiếng và ai đến ờ, Liverpool cũng đều muốn vào đây hết nhưng hôm nay mình đi có Chi Chi thì ờ, không có vào được mọi người ở trong đây thì không có dẫn trẻ em đi vô được cho nên là hẹn mọi người lần sau nha not a policeman cái đó you wanna policeman bắt chi chi hả làm sao đi vô đó làm chi He's a lovely guy. John, John Shop. Yeah, you told me before. I remember. I think I'm a slip Ôi, người ta vẽ cái gì trên tường kìa chị kìa, có mắt kìa chị thấy không? Lấy tay mẹ, lấy tay mẹ ơi Đi, đây Mình hôn mà Đi nắm tay mẹ đi đây mọi người nhìn vào cái trung tâm ở đây rất là đông luôn mọi người nhìn ở dưới kia quá trời người đi luôn ở dưới kia là ờ, cái khu trung tâm mua sắm đó rất là đông đông chặt cứng luôn mình bây giờ mà vô đó là sẽ chen lấn dữ lắm luôn mình sẽ đi hướng dưới đây mọi người đi qua đây chị chi đã thấy cái con thu này rồi cô chú ơi bả mê rồi ai chơi lại đó đi rồi à, chị nó đứng ở dưới cái cái con này nó nhỏ xíu cái con này chắc cao bằng cái nhà luôn á <laughs> chi chi ở ngoài xe đó nha con không có chạy ra đường nha đây là một cái quảng trường ở trong đó có tượng của Victoria kìa các bạn cái quảng trường này cũng rất là lớn ở trong đây à, là kiểu như là tòa án á tòa án ở trong đó đó mọi người ở trong đây có mấy cái ống nhòm nè mọi người đứng ở đây có thể nhìn ra ngoài nhìn ra trong đây rồi let's go đừng có chạy coi chứ cái tòa nhà bên kia trước đây là công ty White Star Line là nơi mà chiếc tàu Titanic nổi tiếng thế giới đã đăng ký ở đây nè mọi người ở đây có mô hình của chiếc tàu Titanic nè các bạn và có hình của ngôi sao màu trắng Bây giờ mình sẽ đi lên trên, ở trên lầu 7 thì có nhà hàng quán bar mình lên đây uống nước nha các bạn nhưng mà rất tiếc là hôm nay à, cái ông chú này nói là hôm nay ở trong đây đang tổ chức sự kiện cho nên là cái à, quầy ba ở trên đã đóng cửa rồi mọi người hôm nay không có mở cửa uh, Somebody, somebody get married, that's why. Okay. You want to be married? ở một cái ờ, cái tòa nhà nằm dài trên kia nè mọi người là cái viện bảo tàng của Liverpool rất là lớn bây giờ mình sẽ vô trong cái viện bảo tàng này xem người ta có bán vé tại chỗ nha mọi người nếu mà mua vé được ở đây thì mình sẽ vô tham quan viện bảo tàng này mình đã đi qua đi lại nhiều lần nhưng mà chưa có vô mình cũng ờ, tò mò không biết là ở trong đây có cái gì tại vì cái ờ, cái kiểu người ta xây dựng nó cái kiến trúc rất là ngộ luôn nó dài rồi nó quẹo xuống dưới đây nè ở trong đây thì mở cửa miễn phí các bạn không có cần phải mua vé lúc trước mình cứ nghĩ là sẽ phải mua vé nhưng mà không là miễn phí ở đây có 84 bậc thang đi lên tới trên lầu 2 các bạn nhưng mà ngoài ra thì cũng có thang máy nữa mọi người ai mà không muốn đi cầu thang bộ thì mình có thể đi thang máy nha mọi người xưa đó ở đây là những cái gốc của um, cái đầu tàu hỏa cái đoàn tàu bằng hơi nước ngày xưa đó các bạn đó là cái uh, tàu hỏa trên kia là một cái cổ xe ngựa rất là lớn luôn mọi người look at this and the station has laying accessories. Yes. <laughs> assessments. Yeah, do you? My son does as well. Computer <laughs> It's, this is this Yes. This is, yeah. I like this. And uh, this is, I think it's new. Yes, this is the railway line. Yeah, the railway line. Đây là bị ờ, chiến tranh tàn phá là mọi người năm 1940 Đây nữa Đây là những hình ảnh ở Liverpool à, và cuộc chiến tranh vào những năm 1940 à, đó mọi người thành phố bị tàn phá quá trời nè Daddy, look. Mine. Such a look. That's my oil, look. The bleach man sticker. The big one. Mm, có cái Number 8 come má? Yeah. tired. I asked if she's tired. She said no. Chị nó chạy hai vòng luôn cô chú nó chạy ra chạy vô bây giờ đi chơi nè con mọi người có thấy à, cái tòa nhà mà có hai con chim ở trên à, ở trên nóc nhà không mọi người đó là cái tòa nhà nó tên là Live Live là viết tắt của Liverpool đó các bạn và cái biểu tượng của con chim nó tên là Live luôn con chim Live luôn mọi người trường ở phía trước đây đi ra cái à, bờ sông này các bạn ở bờ sông này thì người ta cũng có tàu cho mình à, đi dạo nữa mình mua vé mình lên tàu người ta sẽ chở cho mình đi dọc cái con sông này nè con sông Liêu Buôn này nè và cái à, cái tòa nhà nhỏ nhỏ đó các bạn thấy không đó là cái quán bar đó quán bar nhà hàng ở trên lầu á thường thì cũng rất là đông luôn hôm nay mình đến đó mình xem coi ờ, còn chỗ ngồi không nha các bạn mình sẽ ăn trưa ở đó ở gần bờ sông cho nên gió lạnh quá mọi người rất là lạnh luôn bởi vậy hôm nay mà mình đi Liverpool mình vô trung tâm mà mình mặc áo ờ, khoác giày côi là mọi người biết rồi đó tại vì ở ờ, Liverpool luôn luôn lúc nào cũng có gió mạnh lắm. chị nó đòi đi cà phê rồi đó bây giờ mình sẽ đi vô trong đó rồi mọi người Yeah, dạ, we go cà phê nha chị nha Đã tới rồi nè mọi người Ôi trời trời trời trời cái nhà hàng ở trên đây rất là lớn luôn và có ở bên ngoài ngồi cũng rất là đẹp đó mọi người chị ngồi chống tay suy nghĩ gì chị hả chống tay suy nghĩ gì á mình đã vào bên trong nhà hàng rồi nè các bạn ở bên đây có cái nhà bếp rất là lớn luôn cái nhà bếp rất là lớn mọi người ở đây thì mình thấy có nhiều người châu á lắm à, đầu bếp cũng là người châu á mà những người làm việc ở đây cũng là người châu á và cái menu đồ ăn ở đây thì cũng là đồ ăn châu Á rất là nhiều mọi người đồ Nhật đồ Malai đồ Thái đồ à, Singapore à, mình không có thấy món Việt bên đó là cái quầy ba và ở bên ngoài phía ngoài kia thì có cái sân ngồi bên ngoài nữa nhưng mà hôm nay trời gió hơi lạnh đó mình không có ngồi ở ngoài mình ngồi ở trong đây là cái view ra bên ngoài nè các bạn cái view ra ngoài sông rất là đẹp ở dưới kia là cái bến tàu đó hồi nãy chiếc tàu đó đi rồi một hồi chiếc tàu quay lại thì mình sẽ quay à, tàu người ta chở khách đi dạo dọc theo cái dòng sông đây nè các bạn cũng rất là đẹp trước kia đó khi mà mình mới qua mình chưa có làm youtube á, thì mình đã có đi tàu rồi đây là go up the giờ Oh, watch out, that's very, very, very hot, babe. Very hot. Salt and pepper chicken. Oh, that's it, right? Yeah, for now. Oh, good babe. Mm. Got it. Oh, good. Okay. Ờ, Ngon chưa? I look. not know you like the bones. gonna win. One more time. One more time. Really? Trong kem này có trái thù lù. I don't want it. Okay, Trái thù lù chi nó không có thích ăn. Wow, look at that, babe lần nào đi ăn nhà hàng mà ăn xong là chi nó cũng đi ờ, biểu diễn ờ, người mẫu nè cô chú bây giờ thì mình đã ăn xong rồi các bạn bây giờ chỉ mới có hơn 4 ờ, giờ thôi mà đã tối thui rồi mọi người bây giờ thì cả nhà của mình sẽ đi ra lại bến tàu để đi về mọi người Chi Chi nó lên tàu mà nó cũng lại làm quen cái bác này nè cô chú Nó lại nó chơi với bác nè cô